Trước tiên đưa ra khái niệm về bảo toàn năng lượng thì chúng ta sẽ làm một, cùng nhau quan sát một vài hiện tượng như sau. Ở phần đầu tiên, chúng ta sẽ quan sát về sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng, cụ thể là hiện tượng cơ, nhiệt và thậm chí cả hiện tượng điện. Và chúng ta xem xem cái sự chuyển hóa năng lượng này nó như cụ thể như thế nào, có bị hao hụt mất đi đâu không? Và nếu có, phần hao hụt mất đi thì nó chuyển thành cái gì? Và sau đây, chúng ta vào phần đầu tiên về phần biến đổi thế năng động năng và ngược thành và ngược lại và cái sự hao hụt cơ năng nếu có. Chúng ta cùng quan sát hiện tượng như sau. Đây thì nó rất giống như một cái ván trượt ở à, trong cái máng trượt của ờ, các nước, nước châu Âu hay nước Mỹ nó hay có những cái máng trượt như thế này. Và về nguyên tắc các vận động viên hoặc là các những người trẻ tuổi uh, có thể tham gia là cho trượt ván từ đây trên đây xuống đây rồi rất vui vẻ chơi. Nhưng ở đây chúng ta không dùng ván bụt trượt mà chúng ta dùng viên bi. Viên bi. Và giả sử chúng ta có một viên bi được đặt ở vị trí A. Và viên bi ở vị trí A thì sẽ có độ cao độ cao so với cái mặt phẳng này. Và như vậy khi ở vị trí A thì viên bi đang dự trữ năng lượng dưới dạng là thế năng và tất nhiên nó cũng là cơ năng. Khi viên bi bắt đầu đi xuống thì như vậy thế năng giảm và vận tốc của viên bi tăng lên và uh, chuyển hóa trong chỗ dưới này thì thành động năng. Động năng